Vâng, hôm nay sản phẩm trong bát hôm ờ, giới thiệu với mọi người ờ, cái bộ ờ, điều khiển xi lanh Kinet ở đây là mình sử dụng tăng mơ đến theo chu kỳ đảo chiều ở bên này là đến tắt và bên này là đến mở các bạn có thể đấu ngược lại là tắt mở ngược nhau và thay đổi theo cái thời gian ở đây thì có thể thay đổi theo giây này đấy không với một giây cũng có này đấy theo phút theo giờ đấy đây mình đang để theo dây nhá đấy ví dụ mình kia ờ, để là khoảng tầm 5 giây ở đây có cái ờ, nút trừ cộng này đấy mình bấm 5 giây này đấy 5 giây 5 giây bật này và 3 giây đi tắt đi đấy Đấy, ba giây tắt sau đây mình nhấn nút reset một cái nhá hoặc là các bạn rút nguồn ra đây cái khi các bạn reset thì cái mạch này nó mới nhận là bao nhiêu giây Đấy, 3 giây và 5 giây còn xi lanh thì ở đây ờ, mình đang đấu nó so le nhau một cái thụt vào thì một cái thụt ra các bạn có thể đấu hai cái cùng ra hai cái cùng vào cũng được ở đây ờ, có ờ, cái van tiết lưu đây thì dùng để điều chỉnh cái thời gian ra vào một cái là điều chỉnh cái thời gian đẩy ra và một cái thời gian để hút vào này đấy, ví dụ mình mở nhanh này đấy mở nhanh thì nó hút đi nhanh đấy bên này chậm hẳn này các bạn có thể điều tiết làm sao cho nó phù hợp đấy đây là cái à, bộ điều khiển van hơi bộ điều khiển van hơi này mình đang dùng cái loại 220V nhá đấy ở bên dưới thì có cái à, cục lọc giảm thanh này đấy 220V à, kéo dây ra đưa vào tham mưu này đấy mình dùng luôn 220 cho nó tiện cái này nó có cả loại 12 24 nhưng mà phổ thông nhất là 24 đấy, cái đây là đầu khí vào này khí vào thì được điều khiển à, qua cái à, bộ tơ le điện này này đấy xi này thì nó được khoảng tầm à, chắc hơn 10 cm thôi rồi các bạn quan tâm sản phẩm có thể liên hệ với mình nhé